哎呀！

em câu đã mài xong nhé anh em này em này rau mini 19,5 26,5 lưới dao đó em này thì không có vỏ em này thì anh ờ, chủ yêu cầu là không làm vỏ để anh tự làm vỏ sao đó Đây. giờ cô sẽ đi test dao cho mọi người xem nhé cô sẽ đi tìm một cái đoạn gỗ nào đó mà ờ, cứng cứng cho mọi người xem test thử nhé đây có một cái giường à, của nhà bác nha để đây rất là lâu rồi không dùng đến cái cái này thì nó cũng rất là cứng rồi gỗ cứng thì bây giờ tối rồi không thể tìm được tôi sẽ chặt vài nhát của cái cây cây này này đấy cái hố này ở trên câu là bây giờ là rất là rất là hiếm luôn nhá quý anh chị ạ đấy gúa đỏ gỗ đỏ như này này gúa này thì không làm được vỏ bao đâu gỗ này nó nó cứng quá mình không có máy xẻ này để mình làm quá cứng luôn gỗ này thì trên câu này còn số 1 rồi còn có một loại nữa nhưng mà còn cực kỳ hiếm rất là hiếm đây con này là con 25,5 à, chặt vạch vài nhát ở đây đây là một cái giường của nhà bác ngày xưa làm nhà ấy thì à, thừa một đoạn thì mang ra đây để à, làm cái cái giường nhưng mà bây giờ không dùng nữa đây là con dao mini nhá chặt gỗ thì thoải mái nhá quý anh chị nhá gỗ gì cũng chặt được à, so với câu biết thì ở trên câu này thì gỗ gì cũng chặt được nói chung là gỗ thì, thì thoải mái quý anh chị ạ đấy mọi người xem đó chặt cây gỗ thì gỗ này là một trong những loại gỗ rất là cứng này một trong những loại gỗ rất là cứng ở chỗ em câu này nó kiểu như là tinh tinh tinh nó chặt chặt một chút như vậy thôi để cho những chị cùng tất cả mọi người à, thấy rồi chia một tí à, bát lên bát máy thì đó thì à, các bạn nào mà yêu thích yêu quý hoặc là có nhu cầu muốn sử dụng thì à, liên hệ Zalo cho em câu nhá em câu có để Zalo chỗ kia à, phía góc màn hình Đó. Thì bây giờ là vào à, mùa gặt lúa rồi quý anh chị ạ cho nên là rất là bận luôn nhưng mà do là thời tiết thôi mưa thất thường nên là chưa vào gặt lúa rồi đó thì bây giờ em à, xin phép dừng video đây và xin à, chào tạm biệt tất cả quý anh chị và tất cả mọi người nhé đó con mini này không có vỏ anh ấy yêu cầu anh không làm vỏ đó, cảm ơn tất cả quý anh chị và tất cả mọi người đã theo dõi video nhé